của chúng ta thì cũng đã ra luôn ngày đầu anh em nhé cặp 4994 thì của chúng ta thì nó ra con 94 phải không ạ nó ra con 94 này từ ngày 11 đến ngày 13 phải không ạ thì ngày 11 của chúng ta thì đã ăn được con 94 này luôn đó ngày 11 tháng 8 đây thì chúng ta đã ăn được con 94 này anh em nhé còn về cái đường cầu ờ, của chúng ta là cái đường cầu đề của chúng ta là cái chạm 4 ngày hôm nay thì là ngày 15 ờ, thì à, nó vẫn chưa ra thì anh em tiếp tục nuôi 3 ngày nữa cho mình anh em nhé hôm nay là ngày 15 này 16 17 thì còn 3 hôm nữa thì anh em tiếp tục nuôi cái chạm 4 hôm trước thì mình cũng có chia sẻ cho em là cái nô à, khung là 5445 thì cái cặp lô khung 5445 của chúng ta thì ngày thứ ba nó ra thì chúng ta đã ăn được bạch thủ lô là con 54 anh em nhé đề của chúng ta thì nuôi từ ngày mùng 9 đến ngày 15 thì chúng ta tiếp tục chúng ta ăn được cái chạm 1 anh em ạ tiếp tục ăn được cái chạm 1 đề của chúng ta thì ngày hôm qua của chúng ta thì về con 13 này đây lô khung 3 ngày đây đến ngày 11 tháng 8 đây con 54 cũng ăn anh em nhé đó bạch thủ lô 54 này thì ngày 11 tháng 8 thì chúng ta ăn được 54 và con 94 còn đề của chúng ta tiếp tục là ăn được cái à, chạm 1 là con 13 thì quá là tuyệt vời rồi anh em nào mà đánh đủ 19 số thì chúng ta chiến thắng cả lô cả đề phải không ạ còn đâu anh em nào mà đang nuôi cái chạm 4 này thì anh em tiếp tục vào nuôi cho mình anh em nhé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 chủ nhật hàng tuần này từ ngày 17 tháng 7 năm 2022 anh em lấy cái giải tư cho mình chúng ta kết hợp lên giải 3 này con cuối cùng bộ số thứ hai giải tư thì chúng ta giữ nguyên anh em nhé chúng ta ghép lên con một này một của chúng ta là một bóng 6 thì chúng ta ghép con 3 lên con 1 và con 6 này cho mình thì chúng ta có đài lui tuần đài lui tuần của chúng ta là chủ nhật này tứ thủ đề ghép lần lượt thì chúng ta có 313 và 363 chúng ta chỉ có bốn số anh em nhé để lui tuần chủ nhật chúng ta chỉ có bốn số thôi chủ nhật ngày 17 tháng 7 này thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu tiên đề về 13 thì chúng ta đã ăn được con đề 13 này trong tứ thủ đề anh em nhé tứ thủ đề phiên xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần cho mình thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật ngày 24 tháng 7 của chúng ta thì chúng ta có tứ thủ đề ở đây là 5 bóng không ghép lần lượt thì chúng ta có con 050 này và 00 thì cặp cùng con 55 để chúng ta nuôi tuần 24 tháng 7 này Chủ nhật ngày 24 tháng 7 Ngày đầu không ăn này Ngày thứ hai này Ngày thứ ba Đề về 55 Thì chúng ta đã ăn được con đề 55 này Trong cái dàn tứ thủ đề của mình Tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến Chủ nhật hàng tuần Chủ nhật ngày 31 tháng 7 này Ở đây thì chúng ta có 8 bóng 3 8 bóng 3 thì chúng ta có tứ thủ đề 131 này và 181 để chúng ta lui tuần Chủ nhật ngày 31 tháng 7 Ngày đầu không ăn này Ngày thứ hai Ngày thứ ba Ngày thứ tư sang ngày thứ năm của chúng ta đề về 13 thì chúng ta đã ăn được con đề 13 này trong cái dàn tứ thủ đề anh em nhé tứ thủ đề tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi chủ nhật hàng tuần cho mình chủ nhật ngày mùng 7 tháng 8 này của chúng ta thì có tứ thủ đề ở đây là một bóng 6 chúng ta có 919 và 969 để chúng ta nuôi tuần mùng 7 tháng 8 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 19 thì chúng ta đã ăn được con 19 này trong cái dàn tứ thủ đề thì theo những cái đường cầu của mình test cho anh em ấy đa phần là nó ăn đến ngày thứ ba thứ tư có đúng có một cái tuần vừa rồi là nó ăn ngày thứ năm anh em nhé thì chúng ta có thể là cân đối vào tiền hợp lý cho mình sắp xếp làm sao tiền nó vào đỡ mất nhiều anh em nhé thì tiếp tục kiên xong ta lại đợi chủ nhật hàng tuần cho mình chủ nhật tuần này của chúng ta thì ngày 14 tháng 8 này thì chúng ta có tứ thủ đề ở đây thì chúng ta có 3 bọc 8 3 bóng 8 này ghép lần lượt thì chúng ta có 535 và 585 chúng ta chỉ có bốn số này anh em nhé bốn số thì cái này nếu mà anh em chắc chắn thì anh em có thể là vào cho mình là cái chạm làm cứng cho mình nếu mà cái chạm 5 cứng này của chúng ta thì đang chạy là ít nhất là cũng phải tầm 3 đến 4 tháng rồi anh em có thể là vào test cho mình anh em nhé đó cái chạm năm này cứng luôn còn tứ thủ đề này của chúng ta thì à, chỉ có bốn số thôi thì cái này thì à, anh em sẽ lót cho mình là 030 và 080 anh em nhé Bởi vì là cái này trong cái bộ đề 03 tỷ lệ rất chi là cao đây là cái đường cầu đề của mình chia sẻ cho anh em nuôi cái tuần mới này anh em nhé anh em nào trùng cầu với mình thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì nói thực ra là lô khung của chúng ta rất chi là ổn phải không ạ thì à, ngày hôm nay thì mình sẽ chốt cho anh em là cái cặp lô khung là 0990 anh em nhé lui chúng ta khung bằng trong 3 hôm cho mình thứ hai thứ ba thứ tư đó tí ở cái bảng chốt thì mình sẽ chốt cho anh em thì trên đây là cái bảng chốt số của mình thì về cái đường cầu lô khung thì mình vẫn bắt cho anh em là cặp 0990 và cá nhân của mình là kết con 90 này hơn anh em nhé anh em cân đối vào tiền làm sao hợp lý là được vừa rồi cái cặp 4994 của chúng ta ấy thì là nó lại về con 94 à, chứ không phải là 49 nên là anh em mà vào tiền nó hợp lý là được như con 54 của chúng ta thì ngày thứ ba chúng ta ra thì chúng ta ừ, có lãi phải không ạ như con 49 thì chúng ta không ra nếu mà anh em nào lót được con 94 à, thì chúng ta mới có lời được hoặc là hòa còn đâu anh em nào mà tham mà chúng ta đánh một con đòi hỏi đánh một con mà trúng thì là anh em mà có thể là tham khảo hoặc đi kênh khác chứ chả có gì là chắc chắn 100% cả tất cả những con số mình chia sẻ cho em ở trên kênh đây đều là miễn phí anh em nhé không bắt buộc anh em phải chơi hoặc là anh em phải vào tiền kể cả khi anh em đánh được tiền thì anh em cũng chả có một lời cảm ơn gì cả nên là anh em đánh thua thì đừng có kêu xác định chơi cái này thì anh em phải cân đối vốn làm sao nó hợp lý là được anh em nhé tất cả những con số thì mình chia sẻ cho anh em chỉ đều có câu kèo ra hay không là do hội đồng rổ số mà anh em cũng biết là cân đối làm sao nó hợp lý không phải là đường cầu nào của chúng ta cũng ăn được và cái đường cầu nào của chúng ta cũng đỏ mãi được anh em nhé về cái đường cầu đề của chúng ta ấy, thì cái chạm 4 của mình thì à, nó vẫn chưa ra thì anh em cố nuôi 3 ngày nữa anh em nhé thì mình sẽ bắt cho em làm một cái đường cầu đề mới này nuôi cái tuần này của chúng ta thì có tứ thủ đề là 535 và 585 thì chúng ta lui đến uh, chủ nhật tuần này cho mình anh em nào không trùng cầu kết cầu thì anh em có thể dừng lại mức độ tham khảo thôi không có gì chắc chắn còn đâu anh em nào muốn vào giao lưu với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì nhanh tay kết bạn với số Zalo trên màn hình đây 0566517326 phí 500k theo mãi mãi anh em nhé chỉ dành cho những anh em nào mà có nhu cầu mà muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ thì anh em kết bạn cùng chúng ta tham khảo trên kênh của mình anh em nên nhớ là ở đời thì chả có gì